trong nặng đôn sương phù hoa di hoa thành trầu mặt hồ sung lên mặt mưa xuyên nát lòng ta trái tim rộng lớn thương nhân gian trong đôi mắt sầu lỗ bầu trời riêng ta xưa lời ca nhân ai đừng xa ai đừng xa nhìn từng chiếc lá rừng rời ngoài mình ta với ta thôi mà tâm thân này chịu nhiều đớn đau nụ lia sao lúc này bàn tay đang cánh hòa tình sáu trăm năm người thương vẫn cách xa bình hẹn mãi xa cười đi về nơi con vô hình xuyên xa xăm trường rừng muôn và đêm tối bên trong tâm hồn từng dòng suy nghĩ ta xa nhau vì bình minh sống đi cô đơn ngày dài ta mong quên đi ai ai mang cô đơn đi ai ai mang cô đơn đi ai ai mang cô đơn đi và ai những từng chiến lãng cũng thay màu rừng rời ngoài mình ta với ta thôi mà sẽ ông thân này chịu nhiều đớn đau lưu ly khóc sống lúc này bàn tay nắng cánh hòa tình sống trong lòng người thương vẫn cách xa mình vì mãi ra sự nguồn gốc vạn lý Oh